bạch thầy con biết có phật tử trước đã quy ở chùa khác nay lại thấy quy ở chùa ba vàng vậy việc làm ấy có tốt không có sai với với quy lần trước không bạch thầy trả lời cho con hiểu câu này thầy xin trả lời thế này có những phật tử trước đây đã đi quy y ở chùa này chùa kia với thầy này thầy kia nhưng sau đó về lại về đây xin quy y thì thầy cũng phải hỏi rõ trước đây quy y đó có được nghe giảng giới đầy đủ không? Giảng về quy đầy đủ và về giới đầy đủ. Có hiểu biết gì không? Nếu mà hiểu biết rõ ràng, vẫn nhớ đầy đủ về tam quy, về ngũ giới đầy đủ, thì không cần phải quy lại. Thế còn nếu mà chẳng biết gì, trước đây chỉ ghi danh để quy chùa này chùa kia, thì phải quy lại. Nhá. Ở đây không phải là, là Thầy gọi là Thầy đi gọi là Thầy đi tranh Phật tử, không phải. Nhá, có nhiều người hiểu lầm, không phải làm sao để cho Phật tử được lợi ích nhất. Đương nhiên về tâm nguyện không ai cấm. Trước đây con đi quy y với thầy này, sau con lại thấy muốn quy với thầy này, con có duyên thầy này, con quy thầy này, cái chuyện đó cũng không ai cấm và cũng không có tội. Trong một đời người ta có thể mấy lần quy cũng không sao, không có tội gì cả. À, trước đây mình thấy quy y với thầy này, mình thấy thầy không thể dẫn đường cho mình được, không thể làm thầy bổn sư dẫn đường cho mình tu học được, mình có thể mình mình chuyển thầy khác mình quỳ nghe không ngay trong xuất gia của các thầy cũng thế người đệ tử xuất gia nhưng nếu thầy mình không không đủ trí tuệ không đủ đạo đức để dạy dỗ mình thì mình vẫn có quyền để chuyển sang thầy khác mình tu học nhé cho nên với phật tử thì không có ai cấm cái chuyện này hoàn toàn tự giác tự nguyện và không có tội đi quy y không có tội nghe không không có tội gì cả quy mấy lần cũng không có tội nhé Đấy. thế nhưng mà ở đây thì thầy thì thầy cũng tránh tránh để không thì có thể một số các sư người ta hiểu lầm là thầy thái minh đi đi giành phật tử không phải thế mà làm sao cho người phật tử này họ được lợi ích thật sự họ đi quy y họ phải được thấm nhuần lời phật dạy hiểu được giới pháp để mình lãnh thọ thụ trì đấy là cái chính thầy vì lợi ích của phật tử chứ không đặt là cái việc là phật tử của thầy nào của thầy nào nghe không nhá cho nên cái này không có lỗi gì cả